Xin chào anh em thì à, hôm nay cơ sở tôi à, tiếp tục về một cái đồ chơi mới để phục vụ anh em chơi tài xỉu trong năm 2022 thì anh em mà đang à, quan tâm hay đang tìm hiểu thì có thể theo dõi clip này đấy tôi sẽ test để em thấy được cái độ hiệu quả của nó em nhé thì với cái máy đánh tài xỉu này thì nó được ngụy trang vào chiếc điện thoại này đấy, để tăng sự tự tin anh em áp dụng sân chơi của mình anh em lưu ý nhé em có thể là nghe gọi bình thường em ạ đấy thì cái máy đánh tài xỉu này nó có chức năng và nhiệm vụ là nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hồn tài xỉu rơi xuống đĩa phát ra và phân tích và báo dung cho biết được tài hay xỉu em nhé thì đây là một số quân hột sợ chín tay tôi bò phá góc cạnh này tôi sẽ dùng đũa lấy ngẫu nhiên ba hột bất kỳ em nhé đấy, lấy ngẫu nhiên ba hột bất kỳ đấy. Đấy. Để lau khô đi nhé lưu ý này em không cần chạm tay hột thấy cũng không cần phải luồn nắp đĩa vào nhé đấy em biết rồi hiện nay em đi chơi mà em luồn nắp đĩa quân hột hay là chạm tay hột rất là khó anh ạ đây tôi sẽ thử hít cho anh em này đây trên tay tôi một lần mình dùng trắng rất là hít đấy đấy vào hột hít nha nắp cũng cái này hoàn toàn là bình thường tôi sẽ tiến hành xoay đèn cho anh em này hột xoay xuyên nhé ok chưa à, rất là trong xuyên nhé ok chưa toàn là bình thường này đĩa của tôi hoàn toàn là bình thường anh em nhé nắp cũng vậy này ok chưa nắp đĩa quân hộp toàn bình thường nhé lưu ý này đồ của người ta nắp sành nắp sứ ngủ quấn băng keo bọc chìm đeo được hay hột gì cũng được đây là một câu chuyện nghe thử nó giờ chắc chắn sẽ hít đấy tí nữa sẽ test trên cả bộ này chúng thấy được cái độ hiệu quả của nó cái cách chơi như nào rất là đơn giản thôi em đến sân chơi em chỉ cần là giữ chặt nút thang này cho tôi máy báo rung là được ok đấy và để cho người đứng hay ngồi phạm vi là một mét rưỡi đổ lại em nhé tôi sẽ test thử cho anh em này máy báo một dung đấy chỉ máy báo hai dung em tải hay tôi em nhé lưu ý là một mét rưỡi đổ lại máy báo hai dung đây em ấy tài tôi tài này ok chưa cứ là sao mà tai em nghe được âm thanh của một tài xỉu rơi xuống đĩa phát ra là máy để trong người sẽ nghe được anh em ạ đấy máy thì dùng rất êm thôi cho nên cứ tự tin để trong người không người nào phát hiện tiếng động thế kia đấy máy báo một dung đây em xỉu tôi xíu này ok tám nút chơi người ta sóc dài không ảnh hưởng gì anh nhé máy nó sẽ tự động nghe âm thanh cuối cùng và nó phân tích và nó báo dung cho anh em Đấy, máy báo một dung em chỉ tôi xíu này ok Đấy, rất là nhiều anh em lo sợ cái việc em để trong người nó phát hiện tiếng tiếng động tiếng kêu người ngồi cạnh phát hiện ra thì xin khẳng định là rất là êm đây tôi cầm trên tay này không hề phát hiện tiếng kêu đúng không và không có một thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra anh em nhé máy tiếp tục báo một dung này em chỉ của tôi xíu này ok đây tôi sẽ để đây để cảm nhận nhìn chung với tôi anh em nhé nắp xanh nắp sứ mũ cuốn bao keo bọc chỉ đều được không ảnh hưởng gì anh em nhé máy báo hai dung đây anh em đánh tài tôi tài này ok chưa thay tôi sẽ chuyển sang bộ hộp công chuyện khoảng cách là một mét rưỡi đổ lại em không nên ngồi quá xa nhé em nhé làm sao ấy cái cự ly nào mà tai mình nghe được cái âm thanh của hồ tài chiều rơi xuống đĩa bác ra là máy để trong người sẽ nghe được em ạ máy bám một rung đây anh em mới xỉu tôi chỉ này đây chống mọi tiếng ồn nhé tâm mang nắp đĩa quân hồn tới trực tiếp nhà tôi để trải nghiệm kiểm chứng độ hiệu quả của nó anh em ở xa có nhu cầu có thể là ship về cho anh em anh em kiểm hàng thử hàng tại chỗ anh em nhé máy báo hai dung đây anh em đánh tài tôi. tài này ok chưa đây tôi để đây để nó phát tiếng động tiếng kia còn khẳng định em để trong người chỉ có anh em mới cảm nhận được cái nhịp dung, không hề phát ra tiếng động tiếng kêu anh em nhé máy báo hai rung anh em đài thôi tài này ok chưa đây là cầm trên tay test cho em một hai cái nữa đấy ngoài ra anh có thể là chuyển sang chế độ nghe gọi bình thường đấy rất là ờ, thuận tiện và để anh em tự tin áp dụng vào mọi sân chơi của mình anh em nhé máy báo một dung em chỉ tôi xíu này ok khẳng định em là không có thiết bị nào có thể dò ra áp dụng vào mọi sân chơi đều được nắp đĩa quân hột nào của người ta nắp xanh nắp sứ mùng quấn băng keo bọc trì đều được Đấy, máy báo hai dung đây em tài tôi tài này ok đấy anh em quan tâm tới cái máy đánh tài xỉu này có thể liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em